mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời mùa đông năm ấy con chúa sinh xuống đời nhịp ca véo von bao thiên thần vang hát đốn thờ ngôi hai giáng sinh con hợp với thiên thần hòa vang câu hát con hợp với thiên thần hòa vang câu hát mừng sinh nhật chúa vinh quang mừng sinh nhật đấng yêu thương sinh nhật từ ái sáng như công bình năm ấy vui tiếng ca nhịp nhàng mùa đông năm ấy theo ánh sao huy hoàng tìm hàng bê lem nhưng mục đồng màu bước tôn thờ ngôi hai giáng sinh trần con hợp với mông đồng cùng thờ lạy chúa con hợp với mông đồng cùng thờ lạy chúa mừng sinh nhật chúa cứu tinh mừng sinh nhật đấng uy linh sinh nhật ngày chúa xuống ơn thái bình mùa đông năm ấy quên lắng lo ưu phiền mẹ Maria im cung kính nhìn nhìn con mới sinh dâng tâm lòng kính mến tôn thờ ngôi hai giáng sinh trần ai hợp với Maria quỳ đầy ngâm Chúa con hợp với Giuse quỳ đầy ngắm Chúa mừng sinh nhật Chúa ngôi hai mừng sinh nhật đấng thiên sai sinh nhật một lễ đáng ghi muôn đời Chúa vinh quang mừng sinh nhật đấng yêu thương sinh nhật từ ái sáng như công bình